nghìn lẻ một đêm Chuyện người lái buôn Thiên Chúa Giáo kể Tâu bệ hạ Trước khi bắt đầu kể Xin cho tôi được trình bệ hạ rằng tôi không có vinh dự được ra đời ở một nơi thuộc vương quốc của bệ hạ. Tôi vốn là người nước ngoài sinh ở Cairo bên Ai Cập. Tôi thuộc dân tộc Khofze và theo đạo Thiên Chúa Cha tôi là lái buôn, sinh thời ông cụ tích lũy được khá nhiều của cải. Lúc qua đời, để lại tất cả cho tôi. Nói gương cha, tôi cũng theo nghề buôn bán. Một hôm, tôi đang ở Cairo, trong ngôi đình chung dành cho các nhà buôn ngũ cốc, thì một nhà buôn trẻ rất khôi ngô và ăn mặc sạch sẽ, cưỡi một con lừa đến gần. Anh ta chào tôi, rồi mở chiếc khăn tay gói một nhúm vừng làm mẫu. Anh hỏi Ngài mua bao nhiêu một học vừng loại tốt như ngài thấy đây? Tôi xem kỹ nhóm vừng chàng buôn trẻ đưa ra và trả lời Theo thời giá hiện nay, mỗi học giá 100 rachme bạc. Anh ta bảo tôi Ngài hãy đi hỏi xem các nhà buôn khác có bằng lòng giá ấy không Xong mời Ngài ra đến cổng chiến thắng Ngài sẽ thấy có một cái khang xây tách biệt mọi nhà khác. Tôi đợi Ngài ở đấy. Nói xong, anh ta để mẫu vừng lại cho tôi và bỏ đi. Tôi đưa vừng đi chào hàng với nhiều nhà buôn trong chợ. Họ bảo rằng với giá 110 rachme một học thì tôi có bao nhiêu muốn bán, họ mua hết bấy nhiêu. Tính ra tôi được lãi 10 rachme một học. Thích thú về khoản hời ấy, Tôi đi đến cổng chiến thắng, nơi người buôn trẻ đợi tôi. Anh ta dẫn tôi vào kho hàng của mình, đầy những vừng là vừng, có tất cả 150 học. Tôi cho đông hết rồi chở lên lưng lừa, màn bán được 5.000 rachme bạc. Chàng buôn trẻ báo tôi, trong số tiền này, ngài được 500 rachme, cứ mỗi học thì hoa hồng 10 rachme. Tôi giao số đó cho ngài phần còn lại là của tôi. Nhưng hiện nay tôi chưa cần tiền, xin ngài cứ đòi ở các nhà buôn về và xử hộ tôi cho tới lúc nào cần, tôi sẽ đến hỏi xin lại. Tôi đáp, tôi sẵn sàng giao tiền bất cứ lúc nào anh ta đến, hoặc anh ta cho người đến lấy. Tôi hôn tay anh, từ biệt anh ta ra về, rất lấy làm hài lòng về sự hào hiệp của anh. Cả một tháng không thấy bóng chàng buôn trẻ đâu. Sau thời hạn đó mới thấy anh ta xuất hiện 4.500 rachme bạc mà ngài giữ hộ tôi đâu rồi? Anh ta hỏi Đã sẵn sàng Tôi đáp Tôi xin đưa đến ngay tức khắc Lúc ấy anh ta đang cưỡi trên lưng một con lừa Tôi mời anh xuống lừa và cho tôi được hân hạnh mời anh ăn một chút gì trước khi giao tiền Anh nói Không, lúc này tôi không xuống lừa được Tôi có một việc cần kiếp phải đi ngay, cũng gần đây thôi. Tôi trở lại ngay và sẽ ghé nhận tiền. Mong ngài hãy chuẩn bị sẵn cho. Vừa nói xong anh ta biến ngay. Tôi chờ đợi nhưng vô ích. Mãi một tháng nữa anh ta mới trở lại. Tôi tự bảo, đây thật là một nhà buôn trẻ có lòng tin cậy ở ta. Dù chưa quen biết, anh ta dám giao cho ta cả một món tiền tới 4.500 rachme bạc Giá người khác thì họ chẳng làm vậy vì sợ ta cưỡng mất. Cuối tháng thứ ba, anh ta trở lại, vẫn cưỡi trên lưng lừa. Lần này ăn mặc sang trọng hơn các lần khác. Vừa trông thấy chàng buôn trẻ, tôi chạy ra đón. Nài nỉ anh ta xuống lừa và hỏi anh ta có cần tôi sao số tiền tôi xử hộ hay không. Việc đó chưa cần kiếp, anh ta đáp, vẻ tươi vui và hài lòng Tôi biết rằng tôi đang gửi tiền nơi tin cậy, tôi sẽ đến lấy chừng nào tiêu hết những gì tôi có, khi mà trong túi tôi không còn một đồng nào. Tạm biệt và xin chờ tôi vào cuối tuần. Nói xong, anh ta ra roi quất lừa, chẳng mấy chốc đi khuất. Tôi tự nhủ. Chật, anh ta bảo ta chờ tới cuối tuần, nhưng xem cách nói của anh ta thì còn lâu ta mới gặp lại. Trong thời gian ấy, ta sẽ làm cho món tiền này sinh lợi, thật là thần tài phù hộ ta. Tôi dự đoán không sai, cả một năm trôi qua mà chưa từng nghe ai nhắc đến chàng trai trẻ. Cuối năm, anh ta lại xuất hiện, ăn mặc cũng sang trọng như lần trước. Nhưng tôi cảm thấy có điều gì đang ám ảnh đầu óc của anh ta. Tôi xin anh ta cho tôi vinh dự được mời anh ta vào nhà. Anh đáp, Lần này thì tôi rất vui lòng, nhưng với điều kiện là xin Ngài chớ tiêu pha nhiều quá vì tôi. Tôi xin làm tất cả những gì Ngài muốn. Tôi đáp, xin mời Ngài vui lòng đặt chân xuống đất. Chàng trai trẻ xuống lừa và vào nhà tôi. Tôi sai người nhà soạn sửa bữa tiệc thết đãi anh ta. Trong khi chờ đợi, chúng tôi bắt đầu đàm đạo. Cơm dọn ra, chúng tôi ngồi vào bàn. Ngay từ miếng đầu tiên, Tôi đã để ý anh ta ăn bằng tay trái và rất ngạc nhiên thấy anh tuyệt nhiên không dùng đến tay phải. Tôi phần vần không biết nên nghĩ thế nào về chuyện ấy. Từ ngày ta biết nhà buôn này, tôi tự bảo, anh ta bao giờ cũng rất lễ độ. Lẽ nào anh ta làm như thể khinh ta? Nếu không thì tại sao anh ta không ăn bằng tay phải? Sau bữa ăn, khi bọn người nhà tôi đã dọn dẹp xong và rút lui, Hai chúng tôi cùng ngồi chung trên một chiếc trường kỷ. Tôi đưa mời chàng trai một tấm bánh thật ngon để ăn tráng miệng. Anh ta vẫn cầm bằng tay trái. Tôi liền bảo, Thưa ngài, xin ngài thứ lỗi cho tôi dám mạo muội hỏi, vì sao ngài không dùng bàn tay phải? Có lẽ ngài bị đau tay ấy chăng? Anh ta thở dài não ruột và không trả lời tôi mà rút cánh tay phải từ nãy đến giờ vẫn giấu dưới tà áo đưa cho tôi xem. Bàn tay đã bị chặt cục. Tôi cực kỳ ngạc nhiên. Có lẽ ngài đã lấy làm bất bình thấy tôi ăn bằng tay trái. Anh ta nói, nhưng xin ngài xét cho, tôi có thể làm khác được hay không? Có thể hỏi ngài được chăng? Tôi nói tiếp, do điều bất hạnh nào mà ngài mất bàn tay phải Nghe câu hỏi, anh ta tuôn nước mắt. Sau khi lau khô, anh kể cho tôi nghe chuyện của anh ta mà tôi xin thuật lại hầu bệ hạ sau đây. Xin ngài biết cho, anh ta nói, rằng tôi vốn sinh ra ở Bách Đa, con một gia đình giàu có và vào loại được trọng thị nhất thành phố vì đức độ và danh vọng của mình. Vừa bắt đầu vào trường đời, giao du với những người thường đi đó đi đây, Họ nói cho tôi nghe những kỳ quan của nước Ai Cập và đặc biệt của thành phố Cairo vĩ đại. Điều đó gây cho tôi ấn tượng sâu sắc và khiến tôi cũng muốn làm một chuyến đi sang đó. Nhưng hồi ấy cha tôi còn sống, người không cho phép tôi đi. Cuối cùng người qua đời, người không còn nữa, tôi làm chủ mọi hành động của mình. Vì vậy tôi quyết định sang Cairo. Tôi dùng một số tiền lớn mua các thứ vải, lụa quý ở Baghdad và Mosul rồi lên đường. Đến thành phố Cairo, tôi trọ ở cái khang vẫn được gọi là Khan Masrus. Tôi thuê một căn nhà liền với kho, sai đưa cất vào đấy những kiện hàng mà tôi mang theo trên lưng lạc đà. Xong đầu đấy, tôi vào buồn nghỉ ngơi để lấy lại sức sau những nỗi vất vả đường trường, trong khi bọn người nhà vào làm bếp sau bữa ăn, tôi đi thăm lâu đài, một vài giáo đường Hồi giáo, các nơi công cộng và một số nơi khác nữa đáng tham quan. Ngày hôm sau, tôi ăn mặc sạch sẽ. Sau khi cho mở một vài kiện hàng lấy một ít lụa đẹp và rất đắt tiền, định đưa ra chợ trời khảo giá xem được bao nhiêu. Tôi bảo một tên nô lệ mang hàng mẫu theo tôi ra chợ trời của người Circassia. Hay tin tôi là nhà buôn từ xa mới tới, nhiều lái buôn và người rau hàng xúm đến. Tôi chia các hàng mẫu cho những người rau hàng, họ tỏa đi khắp chợ rau hàng. Nhưng tất cả các nhà buôn đều trả giá thấp hơn nhiều so với giá tôi đã mua và phí vận chuyển. Điều đó làm cho tôi không hài lòng. Khi tôi biểu lộ thái độ đó với bọn giao hàng, họ bảo tôi Nếu Ngài tin lời chúng tôi, thì chúng tôi xin bày cho Ngài một cách khiến Ngài không phải thua thiệt gì về món vải lụa của Ngài Tôi hỏi, muốn được vậy nên làm những gì? Hãy chia số lụa của Ngài cho nhiều nhà buôn. Họ nói tiếp, họ sẽ bán lẻ, rồi cứ một tuần hai lần, vào ngày thứ hai và thứ năm, Ngài đến nhận số tiền họ bán được. Như vậy, Ngài sẽ được lãi chứ không lỗ, mà các nhà buôn cũng kiếm chát được chút đỉnh. Trong thời gian ấy, Ngài lại được tự do chơi bời giải trí, được đi dạo trong thành phố và trên sông Ninh. Theo lời khuyên của họ, tôi đưa họ về kho của mình, lấy tất cả hàng hóa ở đó ra, rồi trở lại chợ. Tôi chia cho nhiều nhà buôn, mà người chào hàng giới thiệu là có khả năng thanh toán sòng phẳng hơn cả. Các nhà buôn ghi cho tôi biên nhận hợp thức có chữ ký của những người làm chứng, với điều kiện là tôi không đòi tiền họ trong tháng đầu. Công việc làm ăn sắp đặt như vậy rồi, Đầu óc tôi không còn lo nghĩ gì nữa ngoài thú vui ăn chơi. Tôi đánh bạn với nhiều người khác nhau trạc lứa tuổi. Họ chăm lo sao cho tôi sống được thoải mái. Tháng đầu tiên trôi qua, tôi bắt đầu đến gặp các nhà buôn mỗi tuần hai lần. Có một viên chức đi theo để xem xét sổ bán hàng của họ, cùng một người đổi tiền để kiểm tra chất lượng và giá trị những đồng bạc họ đếm trả cho tôi. Như vậy, những ngày nhận tiền, khi trở về Khan Musros nơi trọ, tôi thường mang theo một số tiền lớn. Việc đó không hề cản trở tôi. Những ngày khác trong tuần la cà suốt buổi sáng, khi thì đến hiệu buôn này, khi đến hiệu buôn khác. Tôi giải trí bằng cách chuyện trò với họ và nhìn xem những gì xảy ra trong chợ trời. Một ngày đầu tuần, khi tôi đang ngồi ở cửa hiệu của một trong những nhà buôn ấy tên là Bedreddin, thì có một bà có địa vị. Điều này dễ nhận thấy qua dáng điệu, cách phục sức của bà và tên nô lệ ăn mặc sạch sẽ đi theo hầu. Bước vào hiệu và ngồi xuống cạnh tôi. Vẻ bề ngoài ấy cộng với dáng yêu kiều tự nhiên mà nàng để lộ ra qua mọi cử chỉ làm cho tôi có cảm tình. Tôi nảy lòng thiết tha muốn biết rõ hơn nữa về nàng. Không hiểu sự chăm chú của tôi có làm vừa ý nàng hay không, nhưng nàng khẽ vén tấm nhiễu rủ bên ngoài chiếc mạng bằng sa che mặt Để hé cho tôi thấy một đôi mắt to đen lay lấy Khiến tôi sững sờ Cuối cùng nàng làm cho tôi si mê hẳn Bởi âm thanh khả ái của giọng nói Và dáng điệu trung hậu duyên dáng Khi nàng chào người chủ hiệu buôn Và hỏi thăm sức khỏe ông ta từ dạo gặp lần trước tới giờ Sau khi chuyện trò một lúc về những chuyện không đâu Nàng nói với chủ hiệu rằng nàng cần một loại vải nền vàng. Sở dĩ nàng đến đây vì nghĩ hiệu của ông là nơi có nhiều hàng hóa nhất trong chợ. Nếu ông có, xin vui lòng cho xem. Bé Tredin đưa ra nhiều tấm vải. Nàng chọn một tấm hỏi giá tiền. Ông ta đòi 1.100 rachme bạc. Nàng nói, tôi đồng ý trả ông giá ấy, nhưng tôi không mang theo tiền Mong ông vui lòng cho tôi nợ đến mai sẽ trả Và cho phép tôi mang tấm vải về Ngày mai chắc chắn tôi sẽ không quên cho người mang đến trả ông đủ số tiền 1.100 drachma mà chúng ta đã ngã giá. Thưa bà, bé Trích đáp, tôi sẵn lòng bán chịu và để bà mang tấm vải đi nếu đó là của tôi. Ngặt một nỗi đó là của chàng trai trung hậu mà bà thấy kia, mà đúng hôm nay là ngày tôi phải trả tiền cho ông ấy Bà khách tỏ vẻ rất ngạc nhiên. Ồ, tại sao ông lại xử sự với tôi như vậy nhỉ? Tôi không phải là khách quen của hiệu ông à. Vậy, tất cả mọi lần tôi đến mua vải ở đây, ông đều vui lòng để cho tôi mang về mà chưa trả tiền ngay. Có lần nào tôi quên không trả tiền cho ông ngay hôm sau đâu. Nhà buôn đồng ý. Vâng, đúng thế, thưa bà. Ông ta nói, những hôm nay tôi cần tiền nếu vậy thì vải của ông đây Nàng vừa nói vừa quăng trả lại tấm vải Cầu Thượng Đế bắt tội ông Ông và tất cả cánh buôn nhà các ông Các ông đều một ruột như nhau Các ông chẳng còn biết nể vì ai cả Nói xong Nàng đứng phát dậy và bước ra Vé giận bé Bedreddin ra mặt Nhìn thấy vậy tôi gọi Thưa bà Xin bà vui lòng quay trở lại có lẽ tôi sẽ tìm được cách làm hài lòng cả hai người chăng? Nàng quay trở về và bảo rằng ấy là vì nể lời tôi. Tôi liền nói với ông chủ hiệu. Thưa ngài Petridin, ngài vừa bảo ngài định bán tấm vải của tôi với giá bao nhiêu ấy nhỉ? Một nghìn một trăm rachme bạc, tôi không thể bán với giá dưới hơn giá ấy. Ừ, vậy thì xin ông hãy giao tấm vải cho bà đây. Tôi nói tiếp, và để cho bà mang đi. Tôi cho ông 100 rachme lãi và xin biên một mảnh giấy, rồi để tôi khấu vào các món hàng khác của tôi mà ông đang giữ. Tôi viết mảnh giấy, ký tên và đặt vào tay Bedreddin. Sau đấy đưa tấm vải cho người đàn bà, tôi nói Thưa bà, bà có thể mang về, còn món tiền thì bà có thể sai người mang đến vào ngày mai hoặc một hôm khác được. Hoặc nếu bà bằng lòng thì tôi xin biếu bà. Đó không phải là điều tôi mong muốn Nàng đáp Ngài xử sự với tôi lịch sự và ân cần quá Tôi sẽ không xứng đáng xuất đầu lộ diện với ai Nếu không bày tỏ lòng biết ơn Ngài Cầu mong Thượng Đế để thưởng công Ngài về chuyện vừa rồi Cho Ngài được thêm giàu có, thọ thêm nhiều tuổi Và một mai khi Ngài tự trần sẽ cho Ngài được vào cửa thiên đường Cầu mong cả thành phố biết rõ tấm lòng hào hiệp của Ngài những lời nói ấy của nàng làm cho tôi thêm bạo dạng. Thưa bà, tôi nói, xin bà cho tôi được nhìn thấy mặt bà để bù đắp cho điều tôi đã làm vui lòng bà. Như vậy là bà đã trả với lãi cao rồi đấy. Nghe nói, nàng liền quay về phía tôi, cất tấm sa che mặt để hiện ra trước mắt tôi một khuôn mặt đẹp tuyệt trần. Tôi bị xúc động đến nỗi không thốt nên lời nào. Có lẽ tôi ngắm mãi nàng không chán Nhưng nàng đã vội vàng che mặt lại ngay Sợ có người trông thấy Và sau khi kéo mảnh nhiễu xuống Nàng cầm tấm vải đi khỏi cửa hiệu Để lại tôi trong tâm trạng hoàn toàn khác Với khi mới đặt chân vào đây Rất lâu tôi sống trong tâm trạng ngẩn ngơ Thờ thẫn lạ thường Trước khi từ giã Tôi hỏi người chủ cửa hiệu buôn Ngài có biết người ấy là ai không? Có, ông ta đáp. Bà ta là con gái một vị đô đốc. Ông mất đi, để lại cho cô con gái tài sản nhiều không kể xiết. Tôi trở về Khan Mesro. Người nhà dọn cho tôi ăn tối, nhưng tôi không thể nào nuốt trôi một miếng. Cả đêm tôi không chợp mắt, tưởng chừng đấy là đêm dài nhất trong đời. Vừa tảng sáng tôi đã thức dậy với niềm hy vọng nhìn thấy lại người làm tôi mất ăn mất ngủ. Với ý đồ làm vui lòng nàng, tôi ăn vẫn còn tinh tươm hơn ngày trước. Tôi trở lại hiệu của Bedreddin. Tôi đến chưa bao lâu thì trông thấy bà khách tới, có người nô tỳ đi theo. Nàng ăn vận còn lộng lẫy hơn cả ngày hôm trước. Nàng không nhìn chủ hiệu mà chỉ nói với tôi thôi. Thưa ngài, ngài thấy đấy, Tôi giữ đúng lời đã hứa với ngài ngày hôm qua. Tôi đến đây chỉ có mỗi một việc là mang đến trả ngài số tiền mà ngài đã bảo lãnh dù chưa quen biết tôi, với tấm lòng hào hiệp mà tôi sẽ không bao giờ quên. Thưa bà, tôi đáp, không cần phải vội vàng đến thế. Tôi không băn khoăn gì về số tiền của tôi và thật là không hài lòng đã làm phiền bà đến như vậy. Quả là không phải nếu tôi làm dụng lòng trung hậu của ngài Nàng nói tiếp Nói xong nàng bỏ tiền vào tận tay tôi Và ngồi xuống bên cạnh Thế là lợi dụng cơ hội Tôi nói với nàng về tình yêu Nhưng nàng đã đứng lên Và đột ngột bỏ tôi mà đi Làm như thể bị xúc phạm sâu sắc Bởi lời tỏ tình ấy Tôi đưa mắt nhìn theo cho đến khi nàng khuất bóng Khi không còn nhìn thấy nàng nữa Tôi từ biệt người chủ hiệu buôn và ra khỏi chợ mà chẳng biết đi đâu Mãi mơ màng về chuyện gặp gỡ ấy, chợt tôi cảm thấy có người kéo áo đằng sau. Tôi quay đầu lại ngay để xem có chuyện gì và vui mừng nhận ra con nô tỳ của người đàn bà đang làm cho tôi mê mẩn. Nó nói, Chủ nhân của tôi là người thiếu phụ mà ngài vừa nói chuyện trong hiệu buôn. Bà muốn nói với ngài một lời, xin ngài hãy vui lòng đi theo tôi. Tôi đi theo và quả nhiên gặp lại chủ nhân của nàng Nàng đang ngồi đợi tôi trong cửa hiệu của một người đổi tiền Nàng mời tôi ngồi xuống bên cạnh và cất lời nói Ngài thân mến, xin Ngài đừng ngạc nhiên sau hồi nãy tôi từ giả Ngài hơi đột ngột Tôi thấy không tiện Trước mặt người chủ hiệu ấy, trả lời đồng tình lời thú nhận của Ngài về những tình cảm mà tôi gợi lên cho Ngài Nhưng không những tôi không cho là mình bị xúc phạm Mà xin thú thật tôi cũng thích nghe Ngài nói Tôi tự cho mình cực kỳ hạnh phúc được có một người đàn ông danh giá như Ngài làm tịnh nhân. Tôi không rõ thoạt đầu gặp tôi Ngài có ấn tượng gì, nhưng về phần mình, tôi có thể khẳng định rằng vừa trông thấy Ngài tôi đã đem lòng mến mộ. Từ hôm qua, tôi không nghĩ tới gì khác ngoài những điều Ngài nói với tôi và việc tôi vội vã đến tìm Ngài sớm thế này đủ chứng tỏ cho Ngài thấy rằng không phải Ngài không được lòng tôi. Thưa bà, Tôi đáp lòng tràn ngập yêu thương và mừng rỡ. Tôi không thể nghe những lời nào ngọt ngào hơn những điều bà vừa có hảo ý nói với tôi. Không một ai có thể yêu tha thiết nồng nhiệt hơn tôi yêu bà. Kể từ giờ phút diễm hạnh mà tôi được trông thấy bà, mắt tôi choáng ngợp trước bấy nhiêu kiều diễm, còn tim tôi thì hàng phục không kháng cự chút nào. Nàng vội ngắt lời tôi. Chúng ta chớ mất thời giờ vì những câu nói vô ích Tôi không chút nào nghi ngờ tấm lòng chân thật của Ngài, và rồi Ngài cũng sẽ thấy rõ ngay tấm lòng chân thật của tôi. Ngài có muốn cho tôi hân hạnh được tiếp đón Ngài ở nhà tôi, hay là Ngài muốn tôi đến nhà Ngài? Thưa bà, tôi đáp, tôi là một người ngoại quốc, trọ trong một cái khang, là một nơi không thuận tiện cho việc tiếp đón một phu nhân có địa vị và danh giá như bà. Tiện hơn là xin bà vui lòng cho biết quý xá tôi sẽ xin hân hạnh đến hầu thăm bà ở nhà. Dịp ấy sẽ là ngày kia, thứ sáu. Mời ngài đến ngày hôm ấy, sau buổi cầu kinh trưa, tôi ở phố tín ngưỡng. Ngài chỉ việc hỏi nhà của Abu mệnh danh Berku, xưa là đại đô đốc, và ngài sẽ tìm thấy ngay thôi. Nói đến đây, chúng tôi chia tay nhau và tôi chờ ngày tiếp đến trôi qua với sự nôn nóng cực kỳ. Ngày thứ sáu tôi dậy thật sớm, mặc bộ quần áo đẹp nhất, mang theo một túi đựng 50 đồng tiền vàng, rồi cưỡi lên lưng con lừa đặt thuê từ hôm trước tôi lên đường. Có người chủ cho thuê lừa đi theo. Đến phố tín ngưỡng, tôi bảo người cho thuê lừa hỏi ngôi nhà tôi cần tìm. Khi được ngôi nhà người ta chỉ cho, anh ta dẫn tôi đến. Đến trước cửa, tôi xuống lừa, trả công hậu hĩnh và cho anh ta về. Sau khi căn dặn hãy chú ý ngôi nhà để sáng hôm sau, chớ quên đến đây đón tôi trở lại Khan Masur. Tôi gõ cửa, lập tức hai con ở, nhỏ tuổi, da trắng như tuyết và ăn mặc rất sạch sẽ, ra mở, chúng nói. Xin mời ngài vào, bà chủ chúng cháu đang sốt ruột chờ ngài. Đã hai ngày hôm nay bà không ngớt nói chuyện về ngài. Tôi vào sân, trông thấy một tòa nhà lớn, dựng trên nền cao bảy bậc cấp trong một khu vườn rất đẹp có hàng rào sắt bao quanh. Ngoài những cây làm cảnh và che bóng mát, còn vô số những cây khác triệu các loại quả khác nhau. Tiếng hót líu lo của rất nhiều chim chóc hòa với tiếng rì rầm của một ngọn nước phun cao đặt một cách kỳ lạ giữa bồn, nở đầy hoa, nghe rất vui tai. Ngọn nước ấy trông thật đẹp mắt, nó tuôn ra từ miệng bốn con rồng mạ vàng đặt ở bốn góc một cái bể nước hình vuông Nước phun trong suốt hệt như thủy tinh Chốn đầy lạc thú ấy cho tôi ý niệm cao cả về con người mình vừa chinh phục được Hai con nô tỳ nhỏ đưa tôi vào một phòng khách bàn ghế sang trọng Trong khi một đứa chạy đi báo với bà chủ rằng khách đã tới Con bé kia giới thiệu với tôi những vật đẹp trong phòng Tôi không phải chờ lâu Người đàn bà mà tôi yêu dấu đến ngay Điểm trang nhiều ngọc quý và kim cương nhưng ánh mắt còn long lanh hơn cả châu báu ấy. Thân nàng không còn bị bộ quần áo dùng mặt đi ra đường che khuất, trông càng thanh tao và hấp dẫn nhất trần đời. Tôi xin được khỏi nói về niềm vui của chúng tôi gặp lại nhau, bởi vì đó là một điều mà tôi không đủ sức diễn tả. Chỉ xin nói rằng, sau những lời chào hỏi đầu tiên, chúng tôi cùng ngồi chung trên một chiếc trường kỷ và cùng trò chuyện hân hoan không thể nào tưởng tượng nổi. Tiếp đó, những món ăn tinh tế và ngon lành nhất được dọn ra. Chúng tôi ngồi vào bàn và sau bữa ăn tiếp tục đàm đạo cho tới tối. Lúc đó, người ta mang rượu nho thật ngon và các loại trái cây để nhắm rượu. Chúng tôi vừa uống vừa nghe đàn sáo, trong khi bọn nô tỳ cất giọng ca theo. Cả bà chủ nhà cũng hát, nhưng bài hát của nàng rung động trái tim tôi, làm tôi trở thành người tình say đắm nhất đời. Tóm lại, cả đêm tôi thưởng thức đủ mọi niềm lạc thú. Sáng hôm sau tôi cáo biệt nàng. Sau khi đã khéo léo luồn xuống dưới gối chiếc túi đựng 50 đồng tiền vàng, nàng hỏi tôi bao giờ sẽ gặp lại nhau. Tôi đáp, thưa bà, xin hẹn với bà sẽ trở lại chiều nay. Nàng tỏ vẻ hoan hỉ nghe câu ấy và tiễn tôi ra tận cổng. Chia tay nhau, nàng còn dặn tôi nhớ giữ đúng lời hẹn. Người cho thuê lừa đã chờ sẵn tôi với đúng con lừa hôm trước. Tôi lên lừa trở lại Khang Masbro. Cho anh ta về, tôi nói rằng tôi chưa trả tiền công đâu, để chiều nay anh còn đến đón tôi theo đúng lời hẹn. Vừa về tới nơi ở, việc đầu tiên là tôi cho mua một con cừu quay thật ngon cùng nhiều thứ bánh ngọt và thuê người mang đến cho nàng. Sau đó, tôi lo công việc làm ăn đứng đắn cho đến khi người chủ lừa dẫn con vật tới Thế là tôi cùng anh ta đến nhà người thiếu phụ Nàng tiếp đón tôi cũng mừng vui như ngày hôm trước Và đãi đàn tôi cũng trọng hậu chẳng kém lần đầu Từ giả nàng sáng sớm hôm sau Tôi không quên để lại cái túi đựng 50 đồng tiền vàng Rồi trở về khang Masro Ngày nào tôi cũng đến viếng thăm thiếu phụ Và cứ mỗi lần lại để một túi đựng 50 đồng tiền vàng Việc đó diễn ra cho tới khi những nhà buôn tôi gửi hàng bán mà tôi đều đặn mỗi tuần hai lần tới nhận tiền, không còn nợ tôi đồng nào. Cuối cùng tôi thấy mình hết sạch tiền và không còn hy vọng kiếm ra tiền nữa. Trong tình trạng khủng khiếp, sẵn sàng phó thân cho sự tuyệt vọng, tôi ra khỏi khang, chẳng biết nên làm gì rồi đi về phía lâu đài. Ở đây, một đám đông người đang tụ tập để xem một màn trò do hoàng đế Ai Cập cho phép trình diễn. Đến nơi có đông người ấy, tôi trà trộn vào đám đông. Tình cờ tôi đứng cạnh một kỵ sĩ cưỡi một con ngựa đẹp và ăn mặc rất bảnh bao. Nơi cốt gỗ của yên ngựa chàng ta có móc một cái túi nửa khép nửa hở, thò ra ngoài một dải lụa xanh. Ngắm chiếc túi, tôi cho rằng dải lụa này hẳn là sợi dây buộc bao tiền ở bên trong. Trong khi tôi đang suy nghĩ như vậy, thì ở phía bên kia của chàng kỵ sĩ có một người vác củi đi qua. Anh ta đi gần đến nỗi chàng ta phải quay người né tránh Để củi khỏi chạm vào người móc rách áo Vừa lúc ấy quỷ sứ cám dỗ tôi Một tay tôi nắm giải lụa xanh Tay kia mở chiếc túi Tôi lôi bao tiền ra mà chẳng ai trông thấy Bao tiền khá nặng Tôi chắc rằng nó đựng vàng hoặc bạc Khi người vắt củi qua khỏi Chàng kỵ sĩ hẳn cũng có phút nghi ngờ về việc tôi đang làm Trong lúc chàng ta quay đầu sang phía bên kia Liền cho tay vào túi Không thấy bao tiền trong đó Chàng ta đưa cái kích quật mạnh Khiến tôi ngã dài ra đất Tất cả những ai trông thấy cảnh hung bạo ấy Đều lấy làm xúc động Một vài người đưa tay nắm dây cương Giữ kỳ sĩ lại Hỏi vì cái gì mà đánh tôi Ai cho phép anh ta được hành hạ như vậy một người Hồi giáo Chàng ta trả lời thô lỗ Sao các người lại dính mũi vào đây Tôi làm như vậy không phải là không có lý do đó là một tên ăn cắp. Đến đấy, tôi đứng lên, trông thấy dáng điệu của tôi ai cũng bên vực, cho rằng chàng ta nói điêu, không thể nào tin được một chàng trai trẻ như tôi lại có thể phạm một hành động xấu xa như chàng ta quy tội. Tóm lại, họ cho rằng tôi vô tội. Và trong khi họ xử con ngựa lại để cho tôi dễ thoát thân, thì bất hạnh cho tôi, quan tuần phòng có lính tráng theo sau đi ngang qua đấy. Trông thấy nhiều người xúm xích, Quanh chàng kỵ sĩ và tôi, ông ta tiến đến hỏi có việc gì xảy ra. Không ai không tố cáo chàng kỵ sĩ đã hành hạ tôi một cách bất công, viện cớ là tôi ăn cắp của chàng ta. quan tuần phòng không căn cứ vào những lời người ta nói. Ông ta hỏi chàng kỵ sĩ có nghi ngờ ai khác ngoài tôi đã ăn cắp của chàng hay không? Kỵ sĩ đáp không và nói thêm những lý do khiến chàng ta không chút e ngại rằng mình đã nhầm lẫn. Nghe chàng ta trình bày xong, quan tuần sai lính bắt giữ và khám người tôi. Bọn lính thi hành ngay mệnh lệnh. Một tên lấy được túi tiền trong người tôi liền phô ra cho mọi người cùng trông thấy. Không chịu nổi sự nhục nhã ấy, tôi ngã xuống đất bất tỉnh nhân sự. Quan tuần sai đưa túi tiền lại cho anh ta. Cầm túi tiền trong tay, ông hỏi kỵ sĩ có phải của chàng ta hay không và chàng ta đã cho vào đấy bao nhiêu tiền. Kỵ sĩ nhận ra đấy Đúng là cái túi mình đã bị lấy cắp Và quả quyết đã bỏ vào đấy 20 sequin quan Tần mở ra Đếm thấy 20 sequin Liền trao trả cho anh chàng Ông ta gọi tôi đến ngay lập tức và hỏi Chàng trai kia hãy thú nhận sự thật đi Có phải anh đã lấy cắp túi tiền của kỵ sĩ này Chớ có đợi ta phải dùng tới cực hình tra tấn rồi mới nhận nhé Thế là cúi xuống nhìn tôi tự nhủ Nếu ta chối Chiếc túi tìm thấy trong người ta là vật chứng Khiến cho ta bị coi là một tên dối trá Vì vậy để tránh tội nặng gấp hai lần Tôi ngẩng đầu và thú nhận rằng chính tôi lấy Tôi vừa thú tội xong Viên quan tuần gọi mấy người làm chứng Rồi ra lệnh chặt bàn tay tôi Bản án được thi hành ngay tức khắc Làm cho tất cả những người mục kích đều thương hại Tôi nhận rõ nét mặt của kỵ sĩ cũng xúc động không kém những người khác. Viên quan tuần còn muốn chặt một chân tôi nữa, nhưng tôi van chàng kỵ sĩ hãy xin ân xá cho tôi. Chàng ta ngỏ lời xin và được chấp thuận. Khi viên quan tuần đã đi khỏi, kỵ sĩ đến gần đưa túi tiền cho tôi và nói Ta thấy rõ chính sự cần thiết đã bức bách anh có một hành động nhục nhã không chút xứng đáng với một chàng trai khôi ngô như anh. Nhưng thôi, Hãy cầm lấy túi tiền tai hại kia Ta cho anh đấy Ta thật lấy làm tiếc về điều bất hạnh đã xảy ra cho anh Nói xong chàng ta bỏ tôi mà đi Lúc ấy tôi rất yếu vì mất nhiều máu Vài ba người tốt bụng trong khu phố đem lòng thương xót đưa tôi về nhà Cho tôi uống một ly rượu nho Họ cũng băng giúp cánh tay tôi Còn gói bàn tay tôi vào một vảnh vải Cho tôi sắt vào thắt lưng mang đi cho dù có trở về Khan Mastro trong tình trạng đáng buồn ấy, ta cũng sẽ không nhận được sự cứu giúp cần thiết. Vác mặt đến nhà thiếu phụ thì cũng mạo hiểm quá. Có lẽ nàng cũng sẽ không muốn nhìn mặt ta nữa một khi nàng biết tính ô nhục của ta. Tôi bảo vậy. Tuy nhiên, ta cũng đành làm theo cách ấy, để cho mọi người chán không đi theo nữa. Tôi qua nhiều phố quanh co. Đến được nhà thiếu phụ, Tôi yếu và mệt đến nỗi phải làm răng ra chiếc ghế dài. Cánh tay phải giấu dưới vạt áo vì tôi cố xử không để lộ chuyện. Trong lúc đó, thiếu phụ được báo tin tôi đến và đang đùi đau, vội vã chạy tới. Thấy tôi tái mét và hốc hác, nàng hỏi. Hỏi chàng thân yêu của em, chàng làm sao vậy? Thưa bà, tôi đáp, tôi bị một cơn đau đầu ghê gớm dày vò. Nàng tỏ ra rất buồn bã Xin mời chàng ngồi xuống Nàng nói tiếp Bởi vì tôi đứng lên khi nàng bước vào Hãy nói cho em nghe cơn bệnh xảy ra như thế nào Lần trước trong, trong chàng mạnh khỏe thế Đến nỗi em nhìn không chán mắt mà Chắc có chuyện gì đấy mà chàng muốn giấu em Xin hãy nói cho em biết Trong khi tôi cứ lặng im không trả lời Nước mắt tôi cứ trào ra Nàng lại hỏi Em không hiểu có điều gì làm cho chàng buồn phiền Chẳng hay có phần nào tại em gây nên mà em không nghĩ tới chăng Có phải chính vì việc đó Mà chàng trở lại nói với em rằng chàng không yêu em nữa Hoàn toàn không phải như vậy thưa bà Tôi thở dài đáp Bà nghi ngờ bất công như vậy càng làm cho tôi đau đớn thêm Tôi không thể dứt khoát nói thật nguyên nhân với nàng Trời cũng vừa tối Người nhà dọn bữa cơm chiều, nàng mời tôi ăn, nhưng vì chỉ có thể dùng tay trái, tôi van xin nàng miễn cho, thái thác rằng tôi không thấy đói. Chàng sẽ ăn ngon miệng, nàng nói với tôi. Sau khi nói cho em rõ điều bí mật bà chàng giữ khăng khăng như vậy, sở dĩ chàng chán ăn vì khó chịu trong người bởi chưa dứt khoát nói ra được đó thôi. Thằng ơi thưa bà, Tôi nói, cuối cùng rồi tôi cũng phải đến dứt khoát nói ra thôi. Tôi chưa dứt lời, nàng đã rót rượu mời tôi uống, đưa chén rượu cho tôi, nàng nói. Xin hãy cầm lấy và uống đi, nó sẽ làm cho chàng thêm bạo dạng. Vậy là tôi đưa tay trái ra đón chén rượu. Cầm chén rượu trong tay, tôi càng xa nước mắt nhiều hơn và thở dài não ruột hơn. Thế là thiếu phụ hỏi, làm sao chàng thở dài và khóc não ruột như vậy? Và làm sao chàng cầm ly rượu bằng tay trái chứ không phải bằng tay phải? Ôi thưa bà, xin bà hãy thứ lỗi cho tôi. Chả là tôi bị lên một cái nhọt ở bàn tay phải. Chàng hãy đưa em xem cái nhọt. Nàng nói, em muốn chích nó. Tôi xin lỗi, nói rằng nhọt chưa chín, chưa thể nào chích được. Và uống một hơi cạn ly rượu rất lớn Hơi men, sự mệt nhọc và nỗi suy sụp về tinh thần chẳng mấy chốc làm tôi thiếp đi. Tôi ngủ một giấc rất say cho đến tận ngày hôm sau. Trong thời gian đó, thiếu phụ muốn biết bàn tay phải tôi đau như thế nào, liền vén vạt áo tôi lên và nhìn thấy, với tất cả kinh hoàng mà ngài có thể tưởng tượng, bàn tay tôi mang theo gói trong mảnh vải. Nàng hiểu ra ngay, không khó khăn gì, Tại sao tôi cứ một mực khước từ những lời khẩn khoản của nàng Suốt đêm nàng đã buồn cho nỗi bất hạnh của tôi Nàng không chút nghi ngờ chuyện ấy xảy ra là do tình yêu của tôi đối với nàng Tỉnh dậy tôi nhận thấy ngay vẻ cực kỳ đau khổ trên nét mặt nàng Tuy nhiên để khỏi làm tôi buồn Nàng không nói với tôi một điều gì cả Nàng sai dọn cho tôi một món gà hầm Mà người nhà đã theo lệnh nàng nấu sẵn Ép tôi ăn, uống để lấy lại sức khỏe mà tôi cần. Nàng bảo vậy. Sau đấy, tôi muốn cáo từ nhưng nàng đã túm lấy áo tôi. Em sẽ không chịu đựng nổi nếu chàng ra khỏi nơi đây. Mặc dù chàng không chịu nói gì cả, em vẫn chắc chắn rằng chính em là nguyên nhân đã gây ra điều bất hạnh cho chàng. Nỗi đau khổ vì chuyện đó chắc chắn cho em sống được bao lâu nữa. Trước khi nhắm mắt, em muốn thực hiện một điều mà em nghiền ngẫm vì lợi ích của chàng. Nói xong, nàng cho mời một viên tư pháp và những người làm chứng đến, làm một văn bản tặng không cho tôi tất cả của cải của nàng. Sau khi cho người nhà đã được thưởng công hậu hĩnh ra về, nàng mở một chiếc hòm đựng tất cả các túi tiền mà tôi đã tặng nàng từ khi chúng tôi bắt đầu yêu nhau. Còn đầy đủ tất cả, nàng nói, em chưa động đến một đồng nào, xin chàng hãy nhận lấy, chìa khóa hòm kia, nó là của chàng đấy. Tôi cảm ơn sự hào hiệp và lòng tốt của nàng Nàng đáp Việc em làm vì chàng không có gì đáng kể Điều em chưa bằng lòng là sao chưa chết ngay đi Để chứng tỏ em yêu chàng biết bao nhiêu Tôi van vĩ nàng Hãy vì tất cả những gì mãnh liệt của tình yêu Mà bỏ quyết định đau thương ấy đi Nhưng không thể làm nàng thay đổi ý kiến Nỗi buồn thấy tôi bị cục tay Làm cho nàng lâm bệnh Năm sáu tuần lễ sau nàng qua đời Sau khi tỏ lòng thương tiếc nàng hết sức Tôi thu nhận tất cả tài sản của nàng mà nàng đã nói cho biết Cái khoản vừng mà ngài vui lòng bán hộ cho tôi Cũng bao gồm trong đó Những điều ngài vừa nghe Chàng trai trẻ thành phố Bách Đa nói tiếp Có thể xin ngài tha lỗi hộ tôi Tại sao ăn bằng tay trái Tôi rất cảm ơn ngài đã khó nhọc vì tôi không có gì để thừa nhận sự trung thủy của Ngài nhờ ơn Thượng Đế. Tôi cũng có khá nhiều của cải dù đã tiêu pha không ít. Xin Ngài hãy vui lòng nhận món quà là số tiền Ngài đã giữ hộ tôi. Ngoài việc đó ra, tôi còn có một điều đề nghị với Ngài. Vì không thể ở lâu hơn nữa tại Cairo sau sự việc mà tôi vừa kể Ngài nghe. Tôi quyết định ra đi và không bao giờ trở lại nơi đây nữa. Nếu Ngài bằng lòng kết bạn với tôi thì chúng ta sẽ buông chung và sẽ chia đều phần lãi thu được. Người buôn Thiên Chúa Giáo nói tiếp, khi chàng trai trẻ thành phố Bách Đa kể xong câu chuyện của chàng ta, tôi nhiệt liệt cảm ơn món quà chàng tặng tôi. Còn về đề nghị cùng đi buôn chung, tôi đáp là tôi rất vui lòng chấp nhận. Tôi quả quyết lợi ích của chàng cũng thiết thân như chính lợi ích của tôi vậy. Chúng tôi ấn định ngày khởi hành và tới ngày đó chúng tôi lên đường. Sau khi đi qua nước Syria, và khu lưỡng hà băng qua cả nước Ba Tư, nơi mà chúng tôi đã dừng lại ở nhiều thành phố. Cuối cùng chúng tôi đã đến được thủ đô của quý quốc, Tâu Bề Hạ. Sau một thời gian, chàng trai trẻ ngỏ ý cho tôi biết chàng ta có ý định quay lại Ba Tư và định cư ở đấy. Chúng tôi tính toán sổ sách và chia tay, cực kỳ hài lòng về nhau. Chàng trai ra đi, còn tôi, Tâu Bệ Hạ, tôi ở lại thành phố này và có vinh dự được phụng sự Bệ Hạ. Đó là câu chuyện tôi kể hầu bệ hạ Bệ hạ có thấy rằng nó kỳ lạ hơn chuyện chú gù chăng? Nhà vua xứ Casca nổi giận với người buôn thiên chúa giáo người thật bạo gan Dám kể ta nghe một câu chuyện không xứng đáng với sự chăm chú của ta như vậy Lại còn mang nó ra so sánh với chuyện chú gù Sao người có thể nghĩ rằng có thể thuyết phục được ta Rằng những chuyện phiêu lưu nhạt nhẽo của một tên phóng đảng trẻ tuổi lại hay ho hơn chuyện chú hề của ta. Ta sẽ cho treo cổ tất cả bốn chúng mày để trả thù cho nó. Nghe đến đấy, người tiếp phẩm kinh hoàng vội phủ phục dưới chân vua. Tàu bệ hạ, cuối xin bệ hạ hãy tạm gác cơn thịnh nộ mà tha cho tất cả bốn chúng tôi. Nếu câu chuyện sau đây tôi sắp kể hầu người hay hơn chuyện chú gù. Ta chấp nhận điều ngươi xin, nhà vua đáp, hãy kể đi. Người tiếp phẩm liền cất lời. Xin mời các bạn đón nghe câu chuyện của người tiếp phẩm ở video kế tiếp. Các bạn nhớ nhấn like, subscribe và chia sẻ kênh Vương Nhụy để mọi người cùng nghe chuyện nhé. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều.